Sám vừa cử lên, tội lỗi tiêu liền, giải được ban trái, trừ được tai ương, thoát khỏi khổ nạn, phước đức vô biên, sinh lên đau lợi hoặc về Tây Phương. Thân này nó là tổng báo của bao nhiêu tội lỗi. Thế cho nên chúng ta phải sám hối. Chỉ có cái pháp sám hối này mới dừng được tội lỗi à, và mới sạch được tội lỗi cho chúng ta. Thể theo lời thỉnh cầu của nhân dân Phật tử, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tăng Chùa Ba Vàng đã thiết lập pháp đàn đường Hoàng Bảo Sám trong 3 ngày 3 đêm liên tục, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 năm Tân Sửu, để nhân dân Phật tử được nương vào đó mà sám hối tội lỗi với cha mẹ, thân quyến hiện đời, cũng như cha mẹ thân quyến nhiều đời nhiều kiếp về trước. Điều đặc biệt hơn cả là trong pháp đàn, Phật tử có thể mang công đức tu tập lục hòa mà thành tâm sám hối thay cho các cõi, mong nguyện chúng sinh bớt khổ đau, tái sinh vào cảnh giới an lành. Chính vì mong nguyện rộng lớn đó, hơn 72 giờ đồng hồ liên tục, chư Tăng Ni Chùa Ba Vàng chia làm 3 ca luân phiên tụng kinh không dừng nghỉ. Trong khoảng thời gian này, trung bình mỗi chư Tăng Ni chỉ tụng 537 trang và lễ hơn 1.700 lễ. Dù chương trình tu tập khá dày đặc, nhưng chư tăng chùa Ba Vàng vẫn luôn tinh tấn, miên mật thực hành hạnh đầu đà, ngày ăn một bữa, sống đời phạm hạnh. Nương đức trên sư phụ và chư tăng, các Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa cũng đã rất tinh tấn tham gia đàn lễ, thực hành sám hối tội lỗi của mình cũng như nghiệp chướng của chúng sinh qua thời khóa tụng kinh. Bên cạnh đó, các Phật tử cũng đã đại diện cho nhân dân Phật tử xuất bát cúng dường tăng chúng, cầu thỉnh chư tăng tác lễ cầu siêu trần tế, làm lợi ích cho các chúng sinh trong cõi vong linh ngạ quỷ. Còn tại tư gia của mình, hàng nghìn nhân dân Phật tử thuộc hơn 200 đạo tràng trong và ngoài nước, dù còn nhiều gia duyên ràng buộc nhưng vẫn dành thời gian tham gia các thời khóa tụng kinh theo chương trình trực tuyến của chùa có những đạo tràng phân chia thành các nhóm Phật tử tham gia luân phiên trong các khung giờ khác nhau để việc tu tập không bị gián đoạn. Từ sự nương tựa tam bảo, nương vào công đức Bồ đề trên sư phụ cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tăng và tâm chân thật sám hối, nhiều Phật tử đã chuyển hóa các nghiệp khổ của chính mình và người thân trong gia đình. đã có hơn 200 bài viết của nhân dân Phật tử trên cả nước chia sẻ một cách chân thực, tích cực những câu chuyện chuyển nghiệp vi diệu của bản thân và gia đình trên nhóm cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày. Đó là những câu chuyện chuyển nghiệp về bệnh thật như ung thư, đau khớp xương, hết mụn đỏ trên thân. Những câu chuyện chuyển nghiệp về con cái bất hiếu với cha mẹ, chuyển nghiệp thất thoát tài sản, khai mở tâm trí và còn rất nhiều sự chuyển biến tuyệt vời khác. Ngày đầu tiên tham dự khai đàn, khi sư phụ làm lễ, con đã khóc rất nhiều. Con khóc vì xúc động, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc khi được tham gia pháp đàn. Con đã khởi tâm xin Phật gia hộ cho con có sức khỏe và cho con không đau lưng để con lễ lại Ngài. Con rất mong được lễ lại Ngài. Cứ mỗi lần cúi xuống lạy, con lại nói con thành tâm sám hối và thật diệu kỳ là con thấy lưng giảm đau và không biết mình đã hết đau lưng từ lúc nào. Và càng tu thì càng thấy mình khỏe ra, không thấy mệt mỏi, tâm thì thấy rất hoan hỉ. Bố con rất mệt, có thể vô thường bất cứ lúc nào. Con vào pháp đàn, sám hối thầy cho bố, bố đỡ 60%, khỏe hơn mặt mũi đỡ phù hẳn. Gia đình em có mở công ty, đã có một số khách hàng nợ gần nửa năm nay không trả tiền theo hợp đồng đã ký. Chồng em gọi điện thì khách hàng không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Vậy mà sau khi tu tập xong pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám ngày 19 tháng 7, chồng em về báo có khách hàng đã trả hết nợ và còn thương mại được thêm hai đơn hàng nữa. Lúc này em mới cảm nhận được rằng pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám thật là nhiệm màu và vi diệu. Thị lực của mẹ con 1 trên 10 và chẳng loại kính nào hỗ trợ được. Vậy mà sau khi bạch thỉnh các vong linh về chùa tham dự pháp đàn sám hối, đến ngày thứ hai, thật kỳ diệu, mẹ con đọc theo được hết chữ chạy trên màn hình Bên cạnh những câu chuyện chuyển nghiệp nhờ pháp đàn trong 3 ngày 3 đêm, các Phật tử còn được chứng kiến sự vi diệu của thời tiết. Thỉnh thoảng ngôi giá lam ba vàng lại đón những cơn mưa to nhưng không có sấm chớp, khiến cho tất cả các công việc hậu kỳ, truyền tải thông tin, hình ảnh của pháp đàn diễn ra thuận lợi, không bị gián đoạn. Nếu suốt 3 ngày 3 đêm, thời tiết nóng bức không mưa thì chắc hẳn đại chúng khó có thể đảm bảo được sức khỏe để tu tập liên tục. Có lẽ nhờ năng lực tu tập của chúng tăng và sự thành tâm của tất cả mọi người trong pháp hội mà đã cảm ứng đến chư thiên chư thần ủng hộ. Rõ ràng, Phật Pháp là vô cùng nhiệm màu, với tâm thành chân thật nương tựa tam bảo, kiên tâm sám hối tội lỗi, mọi khổ đau sẽ đều được chuyển hóa ba ngày ba đêm tu tập đã thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ của đại chúng. Nhờ tâm Bồ Đề rộng lớn trên Sư Phụ cùng Chư Tuấn Đức Tăng Ni đã đại vì hạnh phúc của chúng sinh mà thiết lập pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, mang lợi lợi ích vô cùng to lớn không chỉ đối với các Phật tử mà còn cả đối với chúng sinh trong cõi tâm linh. Mong rằng qua pháp đàn, các Phật tử cũng như chúng sinh khắp cõi được các duyên lành nơi Tam Bảo, phát khởi tâm Bồ Đề cầu vô thượng đạo để mang lại lợi ích cho mình và cho chúng sinh.